Xin chào các bạn đang đón xem video của Len Đô Thị. Hai thập niên gần đây, Việt Nam của chúng ta đã thay đổi rất nhiều nhờ diện mạo giao thông ngày càng được cải thiện. Những con đường cao tốc nối miền xuôi với miền ngược, những cây cầu nối hải đảo với đất liền, những khúc sông bao đời là rào cản phát triển của địa phương, thì nay đều đã được xây dựng lên những cây cầu hiện đại, nối đôi bờ vui. Không thể phủ nhận sự đóng góp rất lớn của những cây cầu này vào sự phát triển của đất nước ngày hôm nay.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 xếp ở vị trí thứ 10, cầu Phước Khánh với 3.500 tỷ đồng. Cầu Phước Khánh thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, đang được xây dựng kết nối trực tiếp thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Cầu Phước Khánh có thiết kế dây văng cao nhất nước, rộng 22 m với quy mô 4 làn xe, vận tốc 80 đến 100 km/h. Hạng mục này thuộc gói thầu C3, một trong 11 gói thầu xây lắp thuộc dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành – Tuyến cao tốc này đi qua Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, dài hơn 57 km với tổng mức đầu tư là hơn 31.300 tỷ đồng. Hiện tại, cầu dây văng Phước Hành đã hoàn thành toàn bộ phần móng cọc STSD và trụ tháp cầu. Phần dầm thi công xong khối đỉnh trụ k không ở hai trụ tháp P15 và P16 có các thiết bị vận thăng và cầu tháp. Trong quá trình thi công, hệ thống phao tiêu đảm bảo an toàn hàng hải đã được thiết lập trong suốt quá trình nhà thầu thi công. Nhưng từ tháng 1 năm 2019 đến nay, do chưa được bố trí kế hoạch vốn do vướng quy định tại Nghị định số 71 2018 QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018. Trong đó quy định chưa phân bổ nguồn vốn nước ngoài cho Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam nên việc thi công cầu Phước Khánh và các gói thầu khác tại dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành buộc phải giãn tiến độ. xếp ở vị trí thứ 9, cầu Cần Thơ với mức đầu tư 4.832 tỷ đồng. Cầu Cần Thơ là cây cầu dây văng có nhịp chính dài nhất khu vực Đông Nam Á ở thời điểm khánh thành. Chiều dài nhịp chính là 550m, được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức ODA của chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm đại diện chủ đầu tư. Quy mô mặt cắt ngang cầu có chiều rộng là 23,1m, bao gồm có 4 làn xe, mỗi làn rộng 3,5m và hai lề bộ hành, mỗi lề rộng 2,75m. Độ tĩnh không thông thuyền cao là 39m, với chiều rộng tĩnh không thông thuyền ngang tương ứng là 200m, đảm bảo cho tàu có trọng tải 10.000 mã lực lưu thông qua lại. khi được đưa vào sử dụng. Cầu Cần Thơ đã góp phần là động lực phát triển kinh tế của vùng trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tạo thành hệ thống giao thông đường bộ liên hoàn, gồm có các trục ngang kết nối với các trục dọc quốc gia và các tuyến giao thông liên vùng, đáp ứng yêu cầu giao lưu, phát triển kinh tế xã hội giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. xếp ở vị trí thứ 8, cầu Mỹ Thuận 2 với 5.003 tỷ đồng. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 khởi công vào tháng 2 năm 2020, bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, tổng chiều dài là 6,61 km. Điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, điểm cuối kết nối với cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Trong đó, cầu chính dài hơn 1,9 km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe vận tốc thiết kế là 80 km/h. Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án cầu dây văng lớn, phức tạp, với nhịp chính dây văng dài 650m, với hai trụ tháp cao 125,5m. Hiện giờ, sau 30 tháng thi công, Dự án cầu Mỹ Thuận 2 với tổng vốn 5.000 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền đạt gần 60% tiến độ. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ bảy ngày hôm nay, cầu Vam Cống với kinh phí xây dựng 5.687 tỷ đồng. Cầu Vàm Cống được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng dày, nhịp chính dài 450m, tháp trụ hình chữ H cao 149,3m, mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m, với 4 làn xe ô tô và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế là 80 km/h. cầu nối liền huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp với huyện Vĩnh Thạnh và quận Thốt Nốt thành phố Cần Thơ với tốc độ thiết kế là 80 km/h. Công trình được thực hiện từ nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam với tổng chi phí hơn 5.600 tỷ đồng. Cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long – do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và được khởi công từ tháng 9 năm 2013. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 ngày hôm nay, cầu Thanh Trì với kinh phí 5.700 tỷ đồng, tương đương với 430 triệu đô la Mỹ ở thời điểm xây dựng. Cầu Thanh Trì nối quận Hoàng Mai và quận Long Biên, khởi công năm 2002 và khánh thành vào năm 2007. Cầu dài 3.084m, rộng 33m, cao 30m với 6 làn xe chạy, trong đó có 4 làn xe cao tốc. Tốc độ cho phép là 100 km/h. Cây cầu không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn tạo điều kiện để Hà Nội đẩy nhanh công cuộc phát triển đô thị, đồng thời là công trình tầm cỡ tiêu biểu nhất tô điểm cho thủ đô trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa. Sau khi đưa vào khai thác, cầu Thanh Trì giải tỏa sức ép giao thông đang đè nặng lên cầu Trương Dương, Hà Nội, đồng thời phân bổ và giảm bớt đáng kể lưu lượng xe, nhất là xe tải lưu thông qua nội thành thủ đô. cùng với đường vành đai ba. Cầu Thanh Trì nối quốc lộ 5 với quốc lộ 1, liên kết vùng tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với trục giao thông Bắc Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung và của thủ đô Hà Nội nói riêng. Tiếp theo, Mời các bạn đến với vị trí số 5 ngày hôm nay. Cầu Vĩnh Tuy với tổng cộng cả hai giai đoạn là hơn 6.100 tỷ đồng. Ở thời điểm xây dựng, cầu Vĩnh Tuy 1 là một trong 5 cây cầu vượt sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội, nối quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên, nằm trên tuyến vành đai 2, là tuyến giao thông quan trọng của thành phố Cầu Vĩnh Tuy được khởi công vào ngày 3 tháng 2 năm 2005 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 3.600 tỷ đồng và được thông xe đưa vào khai thác từ tháng 9 năm 2009. Từ đó, đã góp phần đáng kể vào việc giải quyết những bức xúc của giao thông thủ đô, giảm tải cho những cây cầu trên địa bàn thành phố. Vĩnh Tuy 1 là cầu kết cấu sầm hộp bê tông cốt thép dưỡng lực, sơ đồ cầu liên tục nhiều nhịp. Cầu được thi công với công nghệ đúc hẫng và đạt kỷ lục về chiều dài nhịp đúc hẫng của Việt Nam là 135m so với cầu Thanh Trì là 130m. Thiết kế có hai làn xe cơ giới, một là xe buýt, một làn xe hỗn hợp. Bảo đảm lưu lượng vận tải khoảng 35.000 lượt xe trên ngày đêm vào năm 2010. tổng chiều dài gần 3 km. Phần cầu qua sông dài 2.690m. Phần cầu chính được bố trí chuỗi nhịp dài 990m, rộng 38m. Đây được cho là cây cầu rộng nhất Việt Nam ở thời điểm khánh thành. Hiện tại là cầu Đông Trú bắc qua sông Đuống rộng 55m. Dự án xây dựng cầu Vịnh Tuy Hài được khởi công từ tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng. Đến nay, Cầu Vĩnh Tuy 2 cơ bản hoàn thành các trụ cầu và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Sau khi hoàn thiện cầu Vĩnh Tuy 2, cầu Vĩnh Tuy 1 sẽ chuyển sang lưu thông một chiều, 4 làn xe, theo hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Còn cầu Vĩnh Tuy 2 4 làn xe, lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang Long Biên. Như vậy, trên mỗi cầu sẽ có 4 làn xe, gồm có hai làn xe cơ giới, hai làn xe buýt, một làn tổng hợp và dài đường đi bộ. Dự kiến cầu Vĩnh Tuy 2 ở giai đoạn 2 sẽ hoàn thành hợp long các nhịp chính trước tháng 4 năm 2023. Nếu giữ vững tiến độ thi công hiện tại, dự án có thể hoàn thành trước tháng 6 năm 2023, vượt kế hoạch đề ra. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với vị trí thứ tư ngày hôm nay, cầu Bạch Đằng với 7.277 tỷ đồng. Cầu Bạch Đằng nối cao tốc Hạ Long Hải Phòng là một trong những cây cầu lớn nhất của nước ta và đứng thứ ba trong số 7 cây cầu xe văng có nhiều nhịp nhất trên thế giới. Sau hơn 3 năm tích cực thi công, dự án cao tốc Hạ Long Hải Phòng và cầu Bạch Đằng kết nối Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội đã được thông xe vào ngày 1 tháng 9 năm 2018. Cầu Bạch Đằng và đường dẫn được xây dựng trên tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, có chiều dài gần 5 km. Mặt cầu rộng 25 m, thiết kế 4 làn xe, vận tốc tối đa là 100 km/h. Riêng cầu Bạch Đằng dài gần 3 km, kết cấu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tĩnh không thông thuyền rộng 250 m, cao 48,4 m, chịu được động đất cấp 8. Cầu có 3 trụ tháp, trụ tháp ở giữa cao 99,74 m, trụ tháp hai bên cao 94,5 m với 4 nhịp cầu dây vàng. Đây là một trong những cây cầu lớn nhất của cả nước và đứng thứ ba trong số 7 cây cầu xây vang có nhiều nhịp nhất trên thế giới. Cầu Bạch Đằng cũng là một trong những cây cầu xây vang có tính chất phức tạp nhất, với 4 nhịp xây vang liên tục, nhưng lại hạn chế chiều cao tháp, nên góc nghiêng xây vang rất nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp hơn những cây cầu dây văng khác. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ ba ngày hôm nay, cầu Cao Lãnh với kinh phí 7.500 tỷ đồng. Cầu Cao Lãnh có tổng mức đầu tư là 7.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB và vốn đối ứng của Việt Nam – công trình do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long, Bộ Giao thông Vận tải, chủ đầu tư dự án, liên danh với nhà thầu xây dựng là Tổng Công ty Cầu đường Trung Quốc và công ty Vinaconex ESG Việt Nam để xây dựng. Theo thiết kế, cầu Cao Lãnh dài hơn 2 km, nhịp chính dài 350 m, bề rộng mặt cầu là 24,5 m, chiều cao thông thuyền là 37,5 m, Trụ tháp hình chữ H bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, cao 123,4m. Cầu có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền nối liền thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Cầu cách bến phà Cao Lãnh khoảng 0,8 km về phía hạ lưu, và cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu khoảng 35 km về phía thượng lưu sông Tiền. Đây là cây cầu lớn thứ hai trong dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mekong, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cây cầu và tuyến kết nối có tổng chiều dài gần 21,45 km, kết nối quốc lộ 30 với quốc lộ 54 của tỉnh Đồng Tháp. Cầu Cao Lãnh tháo gỡ một trong những nút thắt giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang sẽ rút ngắn khoảng 2 giờ. Niềm vui lớn nhất của bà con khu vực là đưa hàng hóa sang sông mà không cần chờ phà. Đặc biệt hơn, giúp cho Đồng Tháp thoát khỏi cảnh chia cắt Nam sông Bắc sông, nối vào tuyến đường Hồ Chí Minh liền Nam Bắc. Và bây giờ, xếp ở vị trí Á quân ngày hôm nay, cầu vượt biển Đình Vũ Cát Hải hay còn được gọi là cầu Tân Vũ Lạch Huyện với chi phí 11.850 tỷ đồng. Cầu vượt biển Tân Vũ Lạch Huyện có tổng chiều dài 5,44 km. Đây là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cầu vượt biển dài của Đông Nam Á. Trước đây, để đến huyện đảo Cát Hải, phải đi phà đỉnh Vũ trong một giờ, chỉ có hai chuyến đi về trong ngày. Từ hôm nay, nhờ có cầu vượt biển, mọi người sẽ chỉ mất chưa đầy 30 phút. cầu thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ Lạch huyện với tổng chiều dài 15,63 km. Điểm đầu nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng tại nút Tân Vũ thuộc phường Trang Cát, quận Hải An. Điểm cuối là cổng cảng Lạch huyện, cảng cửa ngõ quốc tế của Hải Phòng thuộc huyện Cát Hải. Trong đó, phần cầu có chiều dài 5,44 km, phần đường dẫn dài 10,19 km. Cầu Đình Vũ Cát Hải được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 16 m Tổng mức đầu tư của dự án là 11.849 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Cuối cùng, là vị trí quán quân ngày hôm nay, cầu Nhật Tân với kinh phí 13.600 tỷ đồng. Cùng với cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trường Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tùy, cầu Đông Trù, thì cầu Nhật Tân cũng ghi danh là một trong 7 cây cầu huyết mạch trong nội đô của thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, được coi như một biểu tượng mới của Hà Nội – Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài 9,17 km, trong đó phần cầu chính là 3,9 km, đoạn cầu vượt sông Hồng chiếm 1,5 km và phần cầu dẫn dài 5,27 km. Đường trên cầu thông thoáng đi chỉ mất 10 đến 15 phút là sang đến bên kia bờ sông. Cây cầu này nối huyện Đông Anh bên kia sông với quận Tây Hồ bên này sông, có điểm đầu từ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đến xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Cầu Nhật Tân là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, có mức tổng đầu tư lên đến 13.626 tỷ đồng. Sau khi khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2009, phải mất gần 6 năm, cây cầu mới hoàn thành, tức là tháng 1 năm 2015. Kết cấu của cây cầu thuộc loại hiện đại của thế giới, được thi công bởi các chủ thầu uy tín đến từ Nhật Bản. Cây cầu có 5 trụ tháp chính, kết nối với các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu. Năm trụ tháp này tượng trưng cho năm cửa ô của Hà Nội – Cầu Nhật Tân được xây dựng có nhiều ý nghĩa quan trọng trong lưu thông phát triển kinh tế của thủ đô. Việc xây cầu Nhật Tân kết nối với các tuyến đường Nhật Tân tạo nên tuyến huyết mạch thống nhất giữa sân bay quốc tế Nội Bài và trung tâm thành phố Hà Nội, đồng thời giúp giảm áp lực giao thông cho nhiều cây cầu khác, đặc biệt là cầu Thăng Long, cũng như rút ngắn thời gian di chuyển. Trước khi có cầu Nhật Tân, thì cầu Thăng Long giữ vai trò chính là tuyến giao thông ngắn nhất giữa Nội Bài và trung tâm Hà Nội.